Xin kính chào quý anh chị, hiện tại thì em đang đứng ở đường Phú Động Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt. Quý anh chị đang muốn tìm một căn biệt thự để nghỉ dưỡng tại thành phố Ngàn Hoa này. Ngoài việc nghỉ dưỡng thì có nguồn thu nhập ổn định mỗi tháng là điều rất tuyệt vời đúng không ạ? Vậy thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý anh chị một căn biệt thự ở đường Võ Trường Toản cách trục chính đường Phù Đồng Thiên Vương tầm 200m thôi Đường này lên cổng sau Đại học cũ nha quý anh chị. Ở đây thì cũng là chợ dân sinh, phục vụ sinh viên và người dân nên là giá cả rất là phải chăng. Đường này cũng thông qua nguyên tử lực luôn quý anh chị nha. Khu vực này cũng sầm uất và các tiện ích đều đầy đủ hết quý anh chị nha. Và đây chúng ta đã đến ờ, căn biệt thự em muốn giới thiệu đến quý anh chị rồi đây ạ. Xin chào quý anh chị, hôm nay em sẽ giới thiệu với quý anh chị một biệt thự ở đường Võ Trường Toản, cách trục chính đường Phù Động Thiên Vương khoảng tầm hơn 200 m thôi. Đây. Biệt thự này có diện tích là 235,6 mét vuông, là 10 mét cho quý anh chị. Kết cấu nhà gồm một hầm, một trệt, một lầu, 8 phòng trọ kinh doanh ở dưới tầng hầm, 3 phòng ngủ, 4 toilet, một phòng khách và một phòng bếp nha quý anh chị. Xung quanh tập trung nhiều biệt thự lớn, khu dân cư đông đúc và ở đây thì an ninh cao từ đây ra chợ Đà Lạt khoảng tầm 3 km thôi ạ à. 6 phút để đến trường Đại học Đà Lạt Khu vực ở ngã năm đại học này thì tập trung sinh viên nên là về đêm thì rất là nhộn nhịp. Căn biệt thự này thì rất thích hợp để nghỉ dưỡng và mỗi tháng thì đều có thu nhập ổn định từ 8 phòng trọ. Và sân được thiết kế để đậu ô tô luôn quý anh chị nha. Phân khúc của biệt thự này là 20 tỷ nha quý anh chị.